À, xin chào các bạn chào mừng uh, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống mình đây mình uh, uh, chia sẻ và giới thiệu các bạn món uh, thịt lợn ướp thính các bạn thường thường thì uh, vào dịp tết ấy, uh, ở quê mình thì uh, mỗi nhà thịt con lợn ra có thể là ăn một mình hoặc là chung nhau ăn uh, đụng chung lợn thì cái lương thực thực phẩm nó rất là nhiều các bạn để, để bảo quản được lâu và chế biến thành những món ăn ngon ấy. thì đây là mình giới thiệu cho bạn món ờ, thịt ờ, ướp thính nhé các bạn nhé đây mình ờ, cho cái lọ này ướp này nó vừa tiết kiệm được cái khoảng không gian trong tủ lạnh của mình đỡ bị chật trội và cũng trở thành cái món ăn rất là ngon thơm mình ướp với thính các bạn thính và muối có mùi rất là ngon này đấy Ôi, mùi thính rất là thơm, thơm ngon. Đấy mình bỏ ra đây là mình uh, bây giờ mình uh, sẽ chế biến nó thôi thường thường thì cái thịt lợn bạn để khô ráo thính rang lên muối rang muối lên sau đó là trộn tất cả vào lại uh, cho vào cái hũ giống như này để ướp ướp bảo quản được rất là lâu nha các bạn nhé sau nó có cái thịt thì ờ, mình lấy cái miếng ba chỉ đấy các bạn này vừa cả nạc cả mỡ này ăn ngon mình bỏ ra này. mùi cực thơm luôn và mình à, xem cái miếng thịt nào nó to quá thì mình thái nhỏ nó lại các bạn vừa miếng để ăn cái này các bạn muốn chua nhanh thì các bạn à, muối ngoài muối với thính ra thì các bạn à, trộn thêm à, chút rượu nữa thì nó có vị chua nhanh chua thơm lắm đây mình thái nhỏ miếng nhé này ăn với cơm các bạn nó có vị mặn ăn cơm thì rất là ngon ăn vào cơm bao nhiêu cơm cũng hết luôn thải ra xong bắt đầu mình uh, cho chảo mình uh, rang chín lên thôi mình uh, bỏ một chút hành khô vào các bạn à, thịt lợn thì có hành thơm thái cái hành khô này ra mình bật bật, bật bếp ga lên để ờ, rang cái ờ, thịt ướp thính mình ờ, cho chút dầu ăn vào nhé các bạn nhé cũng sợ nó cháy các bạn cho ít dầu ăn thôi cho nhiều quá thì nó nhiều mỡ quá thì nó béo cho vừa vừa thôi nó khỏi dính chảo thôi rồi mình bỏ thịt vào đây rồi mình lấy cái muôi mình đảo đều lên các bạn miếng thịt lên à, thịt ướp thính này thì nó có gia vị rồi các bạn có muối với thính rồi đây ờ, mình không uh, cho mắm và muối thêm nữa và mình sẽ bổ sung uh, thêm một chút mì chính nữa thôi Đấy, các bạn nhìn thấy à, thịt sôi lên xèo xèo đây này Đấy, mỡ thính hành rất là thơm mình à, rang cho nó chín à, lên là ăn được thôi bây giờ mình sẽ bỏ một chút mì chính vào đây các bạn bỏ một chút mì chính vào rồi lại đảo lên khi nào nó đấy các bạn nhìn là cháy hết rồi này, này cháy vàng đều này thượng rất là thơm một lúc nữa là chín là mình bỏ ra thôi ngon chưa rất hấp dẫn nhìn nó mỡ thế này thôi nhưng mà ăn nó không bị béo đâu các bạn bởi vì nó có cái vị chua của nó một chút với lại thính nó quyện vào ấy. Ờ, rất là dễ ăn Đấy các bạn, để thịt mình à, rang xong rồi các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Đấy, vàng đẹp, rất là hấp dẫn. Rồi món ăn à, hôm nay gia đình mình các bạn có thịt à, ướp thính này, rau, trứng, su hào, nước bỗng, mời à, các bạn à, dùng cơm với gia đình mình nha. cái à? Không nhiều không đấy nó không nhiều đấy. Không bác qua đây. Thừa. Thịt ướp thịt đấy bạn. Wow. Ăn với cơm rất là ngon. Tuyệt thơm. bao nhiêu cơm ăn hết Thank you. thì ướp thính ờ, có vị mặn ờ, của muối thính mùi thơm của thính rồi ngon quá Ngon quá Phần lúc gần hết bát cơm rồi à? qua video này mình ờ, xin phép ờ, dừng lại cho các bạn nhé ờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo kênh mình các bạn xem video nhớ đăng ký kênh nhấn chuông like và share video để ủng hộ kênh ẩm thực và cuộc sống mình nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại bye bye